ai người là vân đâu kia cái thay đổi em đâu con gà kia chẳng nuôi rồi con châu đấy ơi châu đấy rồi bây giờ ngót đây nha đưa nha đưa từ từ rồi bây giờ nè vô để rồi vô đây có đây nè rồi, rồi bắt ơi cái đầu tiên là nhận bắt nhận đi bắt ảnh có bỏ lại cho con có bồ rồi đấy nha ghê ghê ghê ghê rồi đặt thả tay còn thả đá biết không anh này mới mới đóng hỏi à cái này là chưa nè rồi tiếp tục Ah, okay. okay.